Bốn vật giả tuyệt đối không đặt lên bàn thờ, tránh tai họa vào nhà. Bàn thờ là nơi linh thiêng của gia đình, thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên. Chính vì vậy, những đồ vật được đặt lên bàn thờ phải hết sức chú ý để tránh hệ lụy về sau. Tham khảo bốn vật giả tuyệt đối không được đặt lên bàn thờ, tránh tai họa vào nhà dưới đây nhé. một Không đặt hoa giả lên bàn thờ Các chuyên gia Phật học khuyên rằng các gia đình không nên bày hoa giả trên bàn thờ mà chỉ nên cúng hòa thật Bàn thờ là nơi thiêng liêng, thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên. Chính vì vậy, nếu đặt những vật giả vào sẽ không thông thoáng và thanh tịnh. Việc thờ cúng quan trọng ở cái tâm, cho nên dù ít hay nhiều cũng nên dùng đồ thật để bày biện. Bạn cũng không nên đặt hoa héo, hoa khô trên bàn thờ vì như vậy sẽ khiến mọi người trong nhà gặp xui rủi, công việc bất lợi. 2. Tuyệt đối không đặt quả giả lên bàn thờ. Nhiều gia đình vẫn giữ thói quen đặt đĩa hoa giả lên bàn thờ như nải chú giả, nho giả, đu đủ giả Việc này không nên. Vậy vậy, nếu bạn muốn bày hoa quả lên bàn thờ thì hãy chọn hoa quả thật và còn tươi ngon để bày biện lên bàn thờ nhé. 3. Cành vàng lá ngọc để cúng ở chùa mang về thờ. Nhiều người đi lễ hay mua những cành vàng lá ngọc, đầu hàng mã đẹp để dân cúng rồi xin rút lọc mang về trưng trên bàn thờ. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, nhà nghiên cứu Phật học Viện Nghiên cứu ứng dụng và tiềm năng con người, đây là điều không nên vì những cành vàng lá ngọc có nhiều điều khó nói như bày bán chỗ có sạch không, cất giữ như thế nào, có bị ô uế hay không. Mặt khác, khi dân cúng ở chùa, những cành vàng lá ngọc này có thể sẽ có vong, rồi đủ thứ bám vào. Chính vì vậy, bạn không nên xin lọc cành vàng lá ngọc ở chùa để mang về bày trên bàn thờ. Trước khi đặt trên bàn thờ, bất cứ vật gì cũng nên suy xét kỹ lưỡng để tránh tai họa khôn lường. 4. Tiền vàng giả Rất nhiều gia đình hiện nay có thói quen bày tiền vàng lưu trên bàn thờ cả năm. Đây là điều không nên làm Số tiền vàng bạn cần phải hóa vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm để giúp cho gia chủ có sự luân chuyển về tiền bạc dồi dào năm sau nhiều hơn năm trước. Theo quan điểm dân gian, nếu để quên không hóa vàng, còn dư vào cuối năm, việc làm ăn của năm tới sẽ bị ngưng trệ. Nhiều khi gặp khó khăn, ảnh hưởng tới các thành viên khác trong gia đình. Bàn thờ là nơi linh thiêng, chính vì vậy, trước khi đặt bất cứ đồ vật nào trên bàn thờ, bạn cũng cần xem xét thật kỹ lưỡng, tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc về sau.